đấu trường C1 bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em thì các bác cũng đã biết được cái độ hiệu quả của nó và bác nào mà muốn được tư vấn các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn Zalo với em em sẽ tư vấn cho các bác ngoài hột tài xỉu mắt cạn ra thì bên em còn rất nhiều loại hột đó chính là bộ hột mắt hí hột sắc cây mắt hí và bộ hột mắt to đây em sẽ để lên đây cho các bác để cho các bác xem ba loại hột này mắt cạn thì các bác đi đánh thì em bao cho các bác thầy thợ không nghe được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 và như vừa rồi em đã nói đấy ạ cái bộ hột mắc cạn này các bác có thể lắc hột theo ý muốn của mình hột đi đều tỷ lệ lên bảo rất là cao bây giờ em sẽ lắc thử cho các bác một vài chén để cho các bác thấy được độ hiệu quả còn các bác muốn biết cách lắc như thế nào thì các bác cứ sở hữu hột bên em em sẽ chia sẻ cho các bác cách để các bác có thể lắc được bộ hột này theo ý muốn đây bây giờ em sẽ lắc thử này cái hai này thì em sẽ để ra ngoài này đi Bây giờ là tài đúng không ạ? Bây giờ là xỉu này Tài này Xỉu này, được chưa ạ? Bộ hột đi rất là đều, chén tài chén xỉu đúng không ạ? Bây giờ em sẽ lắc giữ cho các bác xem này Bây giờ đang xỉu đúng không? Em lên tài này Đó, tài này, em giữ tài nha một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài bão luôn này bão tứ này sáu tài này bảy tài này tám tài này đấy chén này em hơi nhẹ tay thì nó xuống xỉu mất lực nó không đều vừa rồi em đã lắc, lắc thử cho các bác giữ 8 chén tài và một chén bão bão tứ đúng không ạ